nó còn một cái nữa là đánh giá tính khả thi nữa tính khả thi là hôm trước là ai ai hỏi cái tính khả thi nhỉ em hào ạ hào hào hỏi tính khả thi đúng không vâng ạ tức okay. là mình cái chính của trong cái uh, tính khả thi của dự án ấy thì mình bắt ừ. buộc để xác định là cái cái bắt buộc ở trong cái xác định cái khả thi ấy là bắt buộc đến điểm nào uh, em hình dung là xác định cái tính khả thi thì nó có hai giai đoạn một là cái giai đoạn người ta gọi là giai đoạn ký kết hợp đồng là dạ. thì khi ký kết hợp đồng thì trước khi ký trước khi mình ký hợp đồng ấy, là mình phải đánh giá cái tính khả thi của dự án xem là mình có khả năng thực hiện được không à. và ở cái giai đoạn thứ hai là, là là khi mà thực hiện tức là khi ký hợp đồng thì mà thực hiện thực hiện thì mình cũng phải đánh đánh giá tình khả thi thì thực hiện thì nó có một chỗ là liên quan đến đến ở cái giai đoạn là APUP ấy APUP à. mình cũng phải đánh giá tính khả thi ờ, và có một cái nữa là đằng sau nữa là xin lỗi có ba cái cơ cái là trước khi ký hợp đồng một cái là khi làm APUP và một cái là khi thay đổi thì thì, thì nó có ba cái chỗ là phải đánh giá tính khả thi trong ADF thì nó có ba cái chỗ bắt của cái tiếng Anh thế thì uh, trước khi mà thực hiện hợp đồng ấy thì thì cái đánh giá tính khả thi nó tương đối đơn giản đánh giá tính khả thi này là mục tiêu mục đích của đánh giá tính khả thi khi khi uh, trước khi lên hợp đồng là mình xem có khả năng thực hiện được không làm cái việc này có lãi không lợi nhuận không ví dụ như bây giờ ờ, có một cái mã hàng mới khách hàng đặt với giá là 100 ngàn ví dụ như là cái mình đang có một cái phim cà phê đây đấy cái giả sử người ta đặt cái phim này với giá là 100 ngàn ví dụ thế thì mình sẽ phải xem xem là để bên công ty mình thì cái, cái, thứ nhất là nếu mà sản xuất cái phim này với giá 100 ngàn thì mình liệu có làm được không và làm cái giá 100 ngàn đấy thì liệu có lãi không đấy thì ở cái giai đoạn đầu thường là người ta đánh giá cái tính bắt đầu là như vậy đấy thế thì, thì nếu mà làm được thì bắt đầu mình bắt đầu mình ký hợp đồng với khách hàng để làm Thế còn giai đoạn thứ hai là khi mà ký hợp đồng rồi thì bắt đầu mình, sản xuất thử thì uh, à, mình mình lập kế hoạch để sản xuất sản phẩm thì mình cũng lại làm cái bảng đánh giá tính khả thi để đánh giá xem là uh, với uh, dây chuyển như vậy với công nghệ như vậy thì, thì, thì, thì, với yêu cầu khách hàng ví dụ tôi đặt cái ly này là khoảng một ngàn chiếc một ngày thì liệu công ty mình có đủ năng lực để sản xuất cái phim này cả trước này không thì đấy là cái đánh giá khi ở thường thường ở trong giai đoạn giai đoạn ờ, sản xuất và nó thường thường nó làm ở cái giai đoạn APUP ấy. À, và có một cái là khi thay đổi thay đổi thì mình cũng phải đánh giá lại là liệu mình có ví dụ như bây giờ cái dung sai người ta đang là 50 cộng trừ 5 bây giờ người ta muốn giảm xuống là dung sai là 50 cộng trừ trừ 2 thôi chẳng hạn ví dụ vậy đang từ từ năm giảm xuống hai năm mươi chỉ năm xuống thành năm mươi chỉ hai thôi thì đấy là cái dung sai vậy thì mình phải đánh giá xem là liệu liệu mình có đủ khả năng đủ năng lực để đánh giá để để, để thực hiện đáp ứng được cái yêu cầu đấy không thì cái đấy là cũng là một cái đánh giá tính khả thi vâng, em hỏi một chút này cái tính khả thi của dự án ấy bên em có một khách ừ. hàng thì khi ngay từ khi bắt đầu ký hợp đồng à, là chuẩn bị à, à, ký xong hợp đồng rồi thì người ta chuyển cho mình một cái form tức là form của họ ấy ừ. tức là để cho mình đánh giá cái tính khả thi của cái dự án này nhưng mà họ trong khi mình chưa sản xuất nhưng họ đã đưa ra một cái um, rất là nhiều cái đầu mục trong đấy có một đầu mục là có đáp ứng được cái CPK là lớn hơn 1.33 hay không ừ. thì, thì à, khi mình chưa có sản phẩm này thì mình phải dựa vào các sản phẩm khác để đánh giá cái CPK hay là thế nào anh tức là về cái sản sản xuất cho nên mình không thể ờ, tính được cái CPK của sản phẩm rồi đây đây là nó nằm ở giai đoạn ký hợp đồng đúng không vâng ạ thông thường để giai đoạn ký hợp đồng ấy thì thì mình sẽ phải dựa vào kinh nghiệm dựa vào những sản phẩm mình đã từng sản xuất trước đây ờ, vâng. và dựa vào cái kiến thức kỹ năng của của của anh ừ. em ấy Vâng. quyết định xem là là mình có sản xuất được chính vì vậy là ở cái giai đoạn ký hợp đồng ấy, thì thông thường công ty nhiều công ty mà chưa thực hiện ATF ấy, thì rất đơn giản là phòng phòng kinh doanh người ta sẽ sẽ quyết định hoặc là giám đốc người ta sẽ đi chào hàng xong người ta quyết định là cái đơn hàng sản xuất không nhưng mà riêng ATF thì nó sẽ bắt là để mà đánh giá được tính khả thi thì phải là một nhóm đa chức năng vâng. ở trong đây thì nó bắt là phải một nhóm đa chức năng sẽ tính khả thi này. Vâng. Ừ nhóm đa chức năng mình hiểu đây là là bao gồm là một nhóm mà thành viên nhóm ấy là các phòng ban khác nhau ở công ty có cái chức năng khác nhau của công ty đó, chức năng đấy đều liên quan đến cái sản xuất ví dụ như là đối với sản phẩm thì nó sẽ có bộ phận QA bộ phận sản xuất bộ phận máy móc thiết bị đấy ờ, thậm chí là cái bộ phận về kho kho bãi nữa vâng. rồi bộ phận mua hàng thì tất cả những bộ phận này nó phải phải cùng cùng họp để quyết định ra quyết định là cái sản phẩm này nó có khả thi hay không à. đây mình sẽ có một cái bảng à, tính khả thi để đợi mình tí xem đánh giá tính khả thi sẽ tính khả thi à, đây các bạn có thể nhìn một cái bảng đánh giá tính khả thi này nhé. Tại mình tính sâu đi nhé. bản này thì nó hơi lằng nhằng nhưng mà uh, nhiều khi có cái bản đơn giản hơn để mình tìm cái bản cái bản đơn giản hơn bản đơn giản hơn hết đây là tính khả thi dự án tính khả thi mà đợi mình một tí đây trong cái thời gian chờ đợi thì chia sẻ anh em trước cái cái phần liên quan đến tính khả thi ờ, của trong quá trình xuất vậy um, đây là một cái bản ờ, đánh giá tính khả thi anh em nhìn được không bảng này thì nó hơi hơi hơi lòng lòng tí ở đây uh, anh em nhìn được cái bản này không anh được. Dạ. thì ở đây nó sẽ có cái model này ờ, bắt đầu bắt nêm này và bên này thì là toàn bộ những cái phòng ban liên quan để, để, để đánh giá cái tính khả thi vâng. à, sau này dưới này thì nó sẽ liên quan đến các cái, cái vấn đề mà cần xem xét ví dụ như là liên quan đến kinh doanh liên quan đến thị trường liên quan đến yêu cầu riêng khách hàng bởi vì mọi người hình dung là ngoài cái, cái yêu cầu về đặc tính sản phẩm thì có cái yêu cầu riêng ví yêu cầu về rốt yêu cầu về về cái gì đó đấy. Dạ. rồi à, về yêu cầu về nguyên liệu đấy rồi đây là dưới này là các cái đánh giá tinh công đoạn một thì là đúc với cái sản phẩm này thì nguyên liệu đủ cái máy đúc mình làm không đấy à, rồi công đoạn làm via công đoạn phun cát công đoạn gia công đấy công đoạn sơn công đoạn sơn rồi công đoạn mạ cái gì đó rất là nhiều thế này này đó thì ở dưới này ờ, thì người ta sẽ, sẽ xác định ra là, là từng cái cái công đoạn một và cái người mà tham gia người ta sẽ nói ví dụ đúc này sẽ có cái cán bộ của đúc bia này có cán bộ của bia cát này có cán bộ của cát sơn này có cán bộ ở sơn anh em anh chị em mình dung không với tham gia đây và người ta đánh giá xem là đấy với cái sản phẩm mẫu mà khách hàng đưa ra hoặc cái yêu cầu khách hàng đưa ra thì liệu chúng ta có sản xuất được cái sản phẩm này không thì nếu mà sản xuất được thì, thì, mọi người sẽ đánh giá là tính khả thi nếu mà không không sản xuất được đây thì khả thi đấy. nếu mà không khả thi thì, thì mọi người sẽ nhận định đấy là cần bổ sung cái gì cái căn cứ vào cái này thì à, người ta sẽ quyết định là khả thi không khả thi và người ta sẽ, sẽ kết luận đây Đấy, kết luận đây Đấy. thì chị Dũng. À thì cái này nó đây là cái form này nó theo mình cái form này nó tương đối đầy đủ nhưng mà có nhiều bên thì nó làm cái đơn giản hơn để mình tìm cái form đơn giản hơn xem quy trình thiết lập hợp đồng với khách hàng sẽ là đây có sự thi không Ủa, máy nó sợt hơi lâu Thôi đây uh, mình sẽ chia sẻ thêm một cái biểu nữa thì đây là cái phần cái vừa nãy là đánh giá tính khả thi là ở ban đầu khi mà ký hợp đồng nhé thế còn một cái nữa là đánh giá tính khả thi khi mà sản xuất thế thì đây đây là một cái bảng đánh giá tính khả thi khi sản xuất ví dụ như là đây là một cái bảng đánh giá tính khả thi sản xuất thì nó gần gần giống với bảng tính năng lực sản xuất ấy vâng. thì ở đây mọi người sẽ nhìn thấy là ở đây sẽ có thời gian làm việc số ca thời gian số ca làm việc rồi hiệu suất máy móc đấy vân vân nó tính ra đây và từ cái tính thì nó sẽ tính ra năng lực công đoạn từng công đoạn một ví dụ như công đoạn dập công đoạn nung công đoạn ủ công đoạn gì đấy, từng công đoạn một thì nó sẽ tính ra cái thời gian mà qua từng công đoạn này là à, bao nhiêu giây thì xong và từ đấy nó sẽ tính ra được là cái sản lượng ấy năng lực sản xuất một ngày là bao nhiêu một tháng là bao nhiêu là một giờ là bao nhiêu một ngày là bao nhiêu một tháng là bao nhiêu tính được cái bảng này và căn cứ bảng này thì khi mà có cái đơn hàng của khách hàng khi mà mỗi đơn hàng khách hàng thì người ta sẽ biết là với cái đơn hàng này thì hiện nay công ty mình có đủ năng lực như thế nào không vâng. ừ, thì cái này là cái phần liên quan đến trong cái quá trình đánh giá năng lực sản xuất chị em nhìn được không có nhá ừ em phải sợt xem không có bản tính được nữa khả thi khả năng mấy cái form này là mình để hết ở máy công ty mấy cái form tính khả thi là để hết ở ở, ở công ty rồi không biết là form này có đúng không dạ, đúng ok uh, rồi uh, hào hào thấy sao hả ơi vâng ạ bên em thì cũng tức là làm thì có làm những cái này nhưng mà cứ manh muốn một bộ phận làm một chút ừ. vâng. là, là xa lại bộ phận là một chút là sao nghĩa là bên tính uh, năng lực của bên thì uh, lại còn uh, tính xa cầu tham thì bên uh, bên PC tức là bên bộ phận quản lý sản xuất ấy người ta tính ừ. Để, ừ. tính uh, có một cái form khác tức là, ừ. là vài dòng của bên QC ờ, rồi bên Q, uh, ờ, QC thì họ lại tính về cái uh, năng lực thì cũng có một cái uh, cái chỗ để tính năng lực tức là họ không không đưa về một cái form nó thành một cái quy củ như thế này ấy. chắc là à. sao lại làm một cái form mà nó nó tập hợp được tất cả những cái bộ phận liên quan các năng lực liên à. quan ừ. cái mục đích của đánh giá tính khả thi là mục đích để xem xem là thứ nhất là ở giai đoạn đầu ấy, thì là mình có đủ khả năng để sản xuất cái đơn hàng hay không để, để đủ năng lực để sản xuất được không đấy thế thì gọi là đánh giá tức là cái cái dự án hoặc là cái đấy nó có khả thi không khả thi đây khả thi về mặt sản xuất khả thi đây khả thi về mặt, mặt lợi nhuận khả thi về mặt ờ, đó là tức là mình mình đánh giá trên các cái góc độ như vậy vâng, vâng. và mình lưu ý là đấy giá tích khả thi này nó không phải là một một bộ một bộ phận đúng nhưng mà là nó là một nhóm vâng nó chức năng nếu mà sau này đánh giá ETF mà phát hiện nó là một bộ phận thì thì không được vâng bên em đang cũng đăng ký thì khi ký cái form ấy, thì là ký một nhóm thật nhưng mà thực ừ. tế thì, à, lúc khách hàng đòi ấy, thì sale mới à, đi ký à, bảo với ông men anh ký cho em cái không đi tù đâu nên là các anh thì ký <laughs> OK. gì chắc hôm nay anh em mình à, dừng ở đây nhỉ? Có cái à, phần à, vâng cái buổi của cả phim. Ừ, ừ chắc là mai bên bên Hào thì đã xác định về quá trình chưa? À, rồi anh ạ nhưng mà em thấy cũng chưa rõ dạ. Dạ, có thể mai mình sẽ nói về cái phần à, nốt cái phần đánh giá hài lòng khách hàng với xác định quá trình nhé cái phần xác định quá trình là nó tương đối là quan trọng dạ. bởi vì trong ADF thì nó không quan trọng lắm là về về quy trình mà quan trọng nhất là quá trình quá trình là cái quan trọng chứ còn quy trình thì nó không, nó đề cập nhiều đôi khi nó không cần nhiều quá nhiều quy trình thực ra nó không đòi quá nhiều quy trình đâu ít Vâng. nhưng mà tại vì mình nhiều khi mình làm mình nghĩ rằng ADF nó là cái gì nó, nó, nó kinh khủng lắm thành ra mình xây dựng rất là quá trình quy trình hướng dẫn ra thì nó, nó ít nó không nhiều đâu ờ, so với chín ngàn này nó không nhiều hơn là bao nhiêu ít mà, vâng. mà trong tiêu chuẩn thì nó nó bắt quan trọng nhất đó là xác định được quá trình quá trình rất là quan trọng thì nó, nó bắt là phải tiếp cận được trên quá trình thì có thể là mai mình sẽ nói về quá trình vâng phần đấy là phần quan trọng hôm nay tôi đối muộn mình vâng sẽ là nghỉ đây ừ. vâng. Ê, ờ, ờ, ừ. dạ vâng, ờ, em cảm ơn Uh, cảm ơn. Uh, Dạ vâng, em cảm, em cảm ơn anh ạ. Rồi, rồi cảm ơn Tiến, cảm ơn Dưỡng, dạ vâng. rồi cảm ơn dạ, người nhá. Vâng, em chào mọi người. Dưỡng ơi, hôm nay sao im đấy? Vân <laughs> mic, vân mic, vân mic. Vất mic. Vất mic rồi, vất mic rồi không nghe được. hôm nay không thấy dưỡng phản hồi gì đang bị mất mic thì sao ấy không nghe được hay sao <laughs> hỏng mic rồi hỏng mic rồi <laughs> à chắc là nói nhưng mà hỏng mic thì có khi anh em mình không nghe được ấy khả năng như thế <laughs> mình chào anh nhé chào mọi người nhé rồi ok chào chào anh em nhé dạ vâng, rồi em chào anh em chúc mọi người ngủ ngon rồi dạ. chúc mọi người ngủ ngon rồi cảm ơn anh em dạ.